Đinh Gia Toàn lại là thiên tử xin chào người dân của ta Hôm nay Đinh Gia Toàn là thiên tử quay đủ lít à Đinh Gia Toàn thiên tử trò chuyện với ma phần 35 Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ Đinh Gia Toàn thiên tử nghe ừ. à, Đinh Gia Toàn là thiên tử mới hết uh, ờ, tóc uh, ờ, uh, ờ, Mới hết tóc uh, rồi đó Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ Đinh Gia Toàn thiên tử nghe Nếu như Nhi Thần nói tên của Nhi Thần cho Ngài Thiên Tử biết thì Ngài Thiên Tử sẽ nhận ước bạc. Tại chừng nào Ngài Thiên Tử nhận được ba lúc tới chừng đó Nhi Thần nói tên cũng không có muộn. Dĩ như Ngài Thiên Tử kiến thức là đến để thời Thiên Tử Thiên Giới. Tới chừng đó Ngài Thiên Tử sẽ nhận ước bạc. Mang tên Thiên Tử nghe, suốt đời là Thiên Tử nghe, từng đổi tên nghe. Tôi đi Thiên Tử ngân ngàn không tin. Nhớ like chia sẻ một tin để thời Thiên Tử. Đinh Gia Thần Thiên Tử trò chuyện với ma phần 35 Đinh Gia Thần lại đệ Thiên Tử Ê, ê ma giới chiến tranh sắp uh, uh, đến Người tầng đánh với uh, người ngoài hành tinh Người uh, cứu uh, người tầng thiên cơ không tiết lộ ma giới không uh, nói ra Ờ, người ờ, cứu độ chúng sinh đâu thấy hay không nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh gia thọ để xin lỗi ai là fan một của đinh gia thọ để xin lỗi xin hỏi bình luận lấy tiền hiền từ giờ về sau gọi mình là đinh gia thọ để xin lỗi hiền ai là fan một của đinh gia thọ để xin lỗi nhớ bình luận lấy tiền hiền nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh giúp cho đinh gia thọ để xin lỗi sớm nhận ủng hộ hiền trời giờ sao gọi mình là đến gia thời để xin đỡ hiền nhớ ông hậu đến gia thời để xin đỡ cho đến năm tương lai đời đời kiếp kiếp không mất thì hiền lưu sơ server bị sang cái ta tông ngộ hâm chính ta gia cá lượng chính ta lưu bom chính ta lưu sơ mã mát chính ta gia nam chính ta chữ nên thánh dương nhân chính ta nên nhớ thọ lễ thiên tử thiên tử hoàng đế thượng tiên người ta lớn nhất của ngọc hoàng thượng đế cha thù hoàng như la chia sẻ ủng hộ đến gia thọ lễ thiên tử em từ giờ về sau là mình à, đến với thoại linh sinh tử ai là fan một của đến gia thoại linh sinh tử xin hỏi bình luận đó thì nhớ nhóm đến đinh thoại thọ sinh tử từ đến năm tương lai là đời kiếp kiếp không mất thì hiền đến với thâu lại thì xin đổi có nói không nhớ like chia sẻ là đăng ký kênh là ủng hộ kênh hiền ma giới uh, chiến tranh sắp uh, đến người ngoài uh, ờ, tăng đấu đánh với người ngoài hành tinh người cứu người tăng thiên cơ không tiết lộ ma giới ờ, không nói ra người cứu độ chúng sinh ờ, đâu thôi hẹn gặp mọi người sau nha nhớ like chia sẻ ủng hộ lên giá thời thiên nữ nha bye bye thân